đi ra chị tép cái rồi đấy ngồi ra bà cái giọng tá nè buông buông cái tay này đi buông cái tay này đi đừng có nắm cái ghế à. rồi sao mà cho nó té rồi, buông cái tay đi buông cái ghế đi rồi ngồi lên đỡ cái ghế phan phan phan buông ra đi buông ngồi phan ngồi phan ngồi rồi xích vô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 à, được biết đó là dạ được biết là bà ba cô chú anh chị là à, đi bán vé số rồi à, sau đó là bị giật hết và bà như là không có tiền để lấy lại và thêm một cái nữa là cái chân của bà hình như là đang bị bệnh hay gì đó dạ hồi nãy nghe nói bị làm độc ở chỗ nào đó bà hả dạ làm, làm độc ở đây nè cô chú ờ ngay, cái, bên này ngay bên đây hả cái mục này hả có là chân à trời quay uh, sát sát lại ờ, ủa à. sao mà nó dữ vậy bà ừ nó làm nó làm độc rồi à, bà không có con cái gì sao ủa không có nhìn luôn dạ Hồi năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi sáu mươi Sâm mấy tuổi dậu tuổi dậu con cũng không gần nó sâm mấy nhưng sâm sáu sâm sáu sâm bảy hả họ tên đầy đủ của bà là gì nhớ không tên đầy đủ là ờ, đoàn thị quanh à, đoàn thị quanh quanh là chữ o a phải không ừ. o, ờ, ờ. rồi họ, họ là đoàn thị quân à, ờ, trời bởi mà như là như là thấy cô chú anh chị nghe cái cách nói chuyện là biết của người uh, như là bị bệnh uh, có triệu chứng của bị bệnh tai biến nữa phải không dạ là một lần bả bệnh tai biến là một lần à. bả có một thời gian bả mất trí nhớ Trời. rồi bây giờ là tạm thời là bả như vậy thôi chứ hồi xưa là bả bả đi đường bà bả không biết đường về nhà bả luôn đó rồi con bà năm nay lớn tuổi chưa con cô? bà cái thằng nó nổi xíu à, mười mấy tuổi như ta dạ. hai, mấy tuổi thằng hai mấy tuổi ờ. hai mấy tuổi mà giờ sao không có về chăm mẹ mà luôn nó ở tuốt ở đâu mà bình dương ở ngoài á rồi ờ, nó đuổi bả đi đó rồi bả đi lang thang lang thang rồi tôi thấy gì tôi mới cho về à, đây ngủ không? À. cô là người nhắn tin cho con đó hả ờ, à. không có cô nhỏ cháu nhỏ cháu à, nhưng nhưng mà cái cái cái, cái nãy là cô điện thoại à, cô điện thoại cho con tại vì à, cô ở đây nè rồi cô thấy ba đi vậy đó rồi cô nói thôi vô đây ở đi bằng đêm vô đây ngủ à. mà bà ban ngày thì bà nằm ngồi võng này không hà dạ. rồi giấc tối bà nằm đêm lên bà nằm không hà mà à, cô mới nói sao chị sao mà em không vô trong nhà nằm đi quanh em nằm ở ngoài này mũi sáng em em ngủ không được cho em ra đây em ngủ nên nói ngủ không được vậy ví dụ như tới tối mà tối lạnh thì em vô trọng em ngủ nha không giấc yeah. Dạ. tối là phải à. nằm ở ờ. đây mình lên à, nhiều khi là ban ngày là nằm đây vậy đó rồi tối vô trong phòng giỏi lắm được chừng tiếng hai tiếng hồ là chở ra này nằm nữa rồi 11, 12 giờ đêm á cái khi nhiều khi cô dòm trong cái sổ cô dòm ra cô thấy yeah. Dạ. cái giọng đưa toàn teo toàn teo cái đi ra giờ bả coi sao mà bả nhúc nhích cái giọng hoài là hỏi em ngủ gì mũi cắn không quanh nó nói em không mũi cắn mà em ngủ trong em ngủ được em ra đây nằm cái em bây giờ đi nghe ờ, trời ơi có khi 12 giờ cho năm dòm ra là nó cũng còn tầm tầm đôi đưa đưa nó bảo vô nhà nằm nằm ừ. lên nó nào ngay cô thấy bả cô thấy vậy dạ. đó mà cô tội nghiệp cô cho vô đây ở nhờ vậy đó là bằng ngày bằng đêm vậy đó ban ngày thì bán đi sinh à, lúc trước là bán giấy số xong rồi Đúng về sau đi sinh, bán giấy số rồi cái kiểu như là mà mấy cái người nó cũng ác lắm bây giờ bán ta không đâu có đi mà không biết gì hết cái mua thiếu ta cái không trả rồi nói đâu có biết ai rồi mà nó đầu bây giờ bắt đầu mình mẫn ra bán giấy số rồi ta đưa nhiều đưa lấy lấy nhiều bán ra là gom của nó trơn rồi trời ơi gùi nó bộ nó đậu lên cái chân, chân nó bởi vì tôi thấy cái chân nó tôi nói em phải đi khám mới được đó cái này là giống như đây đau đau dữ lắm không cô nhất không em không nhất luôn ừ không đâu nhưng mà giờ mình đi đứng là hết được luôn rồi hả à, dính à, nhất vậy à. hả qua đây là cô thấy bảo là đi ờ, té em biết sao không là hôm qua cô đi sài gòn vậy là cô thấy bà đi nè vậy là dạ. nó ủa anh bữa nay mày đi gì kỳ vậy anh. em cô à. đem đi khám bệnh đi nó trời sao em đi được chị ơi giờ, giờ, giờ hỏi sao giờ mày sao cho mình mày sao đó giờ em đi không được đái xong quần giờ đi giờ đái luôn nữa đó. Rồi. Dạ. có giờ đi giờ đái luôn nữa đó vậy là cô cho trọ ở, ở, ở, ở đậu không vậy đó ờ, hả cái ban ngày rồi ban ngày rồi ăn uống sao đi. ăn uống thì nó nào ngay người này cho người kia cho à. ừ. người này cho người kia cho chứ cũng không có phải mà mà mấy vậy là nói chung là, là đi, không, không có hậu khẩu rồi gì tự ừ. sáng rồi tự đi mà giờ đi hết nổi luôn rồi hôm qua nay là đi không được đi hết nổi ví dụ như giờ ờ, có tiền đi khám bệnh cho cô thì giờ ai dắt ai, ai dắt đi giờ, ai dắt giờ đâu giờ. có ai dắt đi con thì nhiều việc con đâu có thể nào dắt đi ờ, vô bệnh viện rồi vô chổng rồi dắt vô chổng không có ai không có cái không có ai uh, tại dạ tại chứ giờ con uh, dắt vô thì con không thể nào trong đó con chăm sóc được tại con có nhiều việc lắm vậy con thì có thể ờ, hỗ, hỗ trợ thì thôi cái cô này là của ông mà cái chốt mà này nè à, cái cô ở gần đây thôi dạ ở gần đây thôi mà cũng nghèo khổ nhau mà bởi vì thấy vậy mà giúp đỡ vậy thôi để làm phước bà đi chứ tối chú tình tin tối chú vô đây thấy bà nằm dòm thấy đứt ruột trời ơi có ai chừng mạnh ai rồi ngủ giấy, giấy bệnh cái gì giấy tờ trong mình cô bà cô không có luôn hồi xưa tới giờ là không có giấy tờ luôn à. coi như là mất rồi cũng như là không biết gì hết trơn á dạ. nhưng mà cô biết bà mấy chục năm nay rồi à, vậy đó hả có ừ. nghĩa là hồi lúc nó còn đi bán được thì nó đi vòng vòng đi bán đi vòng vòng mà mấy người này cũng ám lắm sau này nó bị bệnh như đó rồi cái ta đi bán vé số đó cái lượng gạt ta mua thiếu mua chịu không trả vé số lấy rồi mua kiểu ừ. mua kiểu đó rồi lấy gì trúng hai độ tại bỏ vậy <laughs> mua mua số mà mua thiếu mà kiểu dụ vậy lấy gì lúc trước ai độ chứ lúc trước cái thầy cô còn cho mượn tiền là đi bán vé số đi bán giết là mất vốn của cô luôn rồi nó thôi vậy thôi mày làm tao mày làm đi <laughs> thôi mày đưa tiền mày mày cứ đi bán giết cho tao không tiền tao kiếm cho đổi giờ chủ là chị coi coi sức khỏe bệnh tình sao thôi chứ uh, theo con nghĩ là giờ bà ngày giờ cô giờ ăn có bao nhiêu đâu ăn ngày hai cử rồi ở đây là, rồi đây đâu cần thiết phải đi đâu đâu rồi ờ, đi bán chi nữa rồi đó, ờ, có vốn cũng vậy tiền cho có gì ra mà đường mua ăn mua ăn mũi ờ, ăn vậy đó chứ đâu có nấu nướng gì đâu 66 tuổi ừ. con cũng hai mấy tuổi rồi mà giờ là như nó không nhìn luôn rồi hả trời ơi phải ông nhà chắc mất lâu rồi hả ông nhớ có vợ, khác có vợ khác mà ông Đó, chết rồi giờ cô chỉ có một người con thôi dạ con ăn đứa gái nữa mà con gái nó chết rồi ờ à, con gái chết rồi còn dạ. trai thằng trai thì giờ cũng không về thăm mẹ luôn dạ Vâng. xa hay gần gì đó thật sự không quan trọng nhưng Đúng mà rồi. cái đó là khi nó hay tin mẹ Đúng mẹ rồi. mình bệnh thì con nói thiệt vợ nước ngoài người ta cũng phải về Đúng nữa nói chi mà ở ngoài từ đây tới bình dương không có chứ phần nó nạo ngay đó chắc cũng khổ lắm nó không có tiền nó về con ơi, không nó thẳng rồi vậy thật sự ra con con nói với cô ừ. như thế này vì à, cha mẹ mình cha mẹ mình mà đừng có khi mà than với con là khổ quá không có thể lo được cha đúng, mẹ đúng. hồi xưa cha mẹ mình đẻ mình ra đẻ mình ra lo cho mình được tới lớn rồi mình lấy vợ xong đã cái mình cứ đem cái cớ là giờ đúng có rồi. vợ rồi khổ đúng rồi cứ rồi, không thể nào mà lo được cho cha mẹ cái đó là cái cái lý do đó chị không không được giờ điển hình ra giờ nè cái thằng đó nó cắm đầu vợ nó nó có vợ con nó lo cho con nó không rồi thì chừng nữa tới con nó lớn lên cũng bỏ nó vậy nữa nó thấy tuổi không cái vòng quay quẩn về hoài thì nó phải lo lại cho mẹ nó thì để chừng nữa người ta mới ờ, người tính giống như kiểu dạng có hiếu lại dạ dạ. dạ. thấy rồi dạ. ờ. dạ. nay là đi hôm qua từ năm về cái hồ rồi rồi rồi rồi nếu mà giờ ờ, tạm thời con ờ, đưa tiền con đưa tiền cho cái cô nào đó chở cô vô bệnh viện khám đi đưa giùm con không thì cứ việc vô võng rồi coi thế nào có điện cho con hay giờ ờ, giờ dân xung phong đi phải không đưa đi không đi mà tiền chỉ giữ đè có thôi à. trời ơi tạm, tạm, tạm thời thì giờ em chỉ ờ, đưa em gửi trước cho mình là 3 triệu để à. Ờ, đưa vô trọng khám sao tại vì nếu mà vô khám thì trọng phải đóng viện phí không có nhiêu chứ đóng tạm ứng xong người ta khám rồi này nọ bảo hiểm à bởi vì mình à không có bảo hiểm luôn tại vì không có giấy tờ gì đâu không có không không có giấy tờ gì trơn á chú ơi dạ không có được đưa cho đưa cô là mất luôn à đưa cho vô chổng lần hồi nữa là mất tiền luôn không có có gì đâu à có thì cô thì lỡ rồi mình làm phước rồi thì mình đại diện mình giữ luôn bây giờ thí dụ như chị năm nói em nghe em có giúp được giùm cho nó như thế này thí dụ như giờ em đưa xuống dưới thì tiền bạc giữ thì ví dụ như là tiền này tiền kia sao cũng có viện phí là người ta cũng đóng hết trơn rồi em đừng có sợ cái vụ đó đó thì có đóng nhiêu nhiêu à, thì cô có gì nói con có gì đâu thí dụ như em đi xe cộ rồi này kia đúng rồi có cứ việc có việc lấy ra mình dùng mấy cái chi phí đó ừ tại vì cô cũng có tiền đâu ừ, mày ăn uống gì mày cô ăn uống thì thì dạ, đó ăn chung à thì ăn chung thí dụ, ờ, thí dụ giờ, chị em một phần này là hai chục ngàn hai ba chục ngàn hai chị em ăn ờ. không không ý nói là ăn ăn ăn uống ăn ăn ăn uống á người ta kêu là chi phí sinh hoạt ừ. ờ chi phí sinh hoạt á hai ba bữa gà đá trong quần liền thì trời ơi yeah. Dạ. cô đi nó nào Đấy, học là cô đi sài gòn cô không có nhà nhưng mà bữa nay về gần qua về là có hồ là cô thấy đi là cô thấy vậy luôn á ủa qua từ tháng bây giờ sáng chị hồi hôm là chị năm về là chị năm ấy ờ, ý, giờ do cô là sắp xếp á em đi sắp xếp đi vậy giờ đây nè con ờ sáng là mời đi con cũng được sao cũng được chứ một hai ba bốn năm sáu đây nè thấy không còn có ba triệu gửi dép cho ba đưa ba triệu trước luôn nè nghiệp không? Nè, à, đó, rồi về dạ, nữa tính sao? Cho con dân đi, con nè. đi. Nè, đưa cho cô, cô này nha. 3 dạ. triệu á. Dạ. cho Rồi. bây giờ cãi cho bỏ túi rồi nhà mơi, tối nay tao tao giữ giùm cho, bây giờ để túi Chứ... giờ đi. Tối nay tao bà nắm giữ Chứ... đi bà ba ơi. mất à. Chứ để đây hồi nữa con về em đăng cái clip lên nữa cái đâu nghe địa chỉ có ngựa mò lại lấy nữa à, lấy tiền à, tại vì ở trên ở trên cái ở trên cái kênh con đăng dạ. lên là nhiều người 500 ngàn nó cũng lấy nữa đúng rồi đúng rồi đúng rồi dạ. nhiều người nó coi á rồi nó lấy lại nó lấy Đó xong rồi không lấy được với cô đâu tại vì ở đây là cô quen thường đi không, đi canh canh canh, canh ban đêm đồ này nọ với lại những Bây lúc cho năm giữ đi rồi sáng em ơi em đi khám bệnh rồi chị năm đưa cho dân ừ. đi khám bệnh rồi có giấy tờ gì thì nó dễ giữ hết cho em rồi. đừng có lo nghe không có mất đâu hiện tại là còn dư là đưa chị ăn uống Dạ. bồi dạ. dưỡng không à, đưa à, dạ. không có không để cho mình nữa có gì có sẽ có người đại diện ở đây lo ăn uống rồi cho cho, cho cô có chỗ ở rồi chị năm nói với em là em cứ việc em giữ đi rồi tiền bạc gì đó em đừng có sợ có nghĩa ờ. là mình ăn là hai người dạ, ờ. đây ở đây ở đây nè nhỏ này nè nói chung là đừng để cho cô giữ tiền cho mình chứ để nghe nói ờ, cũng vậy rồi giữ tiền mất cũng mất cũng vậy mất phí nữa rồi uổng thêm nữa rồi mình mang mình tức nữa à. dạ thì như cô chú anh chị nãy giờ <laughs> nghe nói đó thì bà con nói sớm ở đây ai cũng ờ, như thương ờ, tương tình cho hoàn cảnh của cô ba thì uh, tạm thời phước sẽ ứng ra 3 triệu trước để uh, đưa đưa cho cô cô, à, cô anh rồi để uh, sáng ngày mai nhờ cái uh, cũng hàng xóm đưa đi uh, khám bệnh dạ rồi chừng nữa rồi về rồi à, nếu mà có cô chú anh chị nào thương tình ủng hộ thêm và có gì đi khám xong về phước sẽ cập nhật tiếp tình hình của cô ba cho cô chú anh chị theo dõi dạ cảm ơn nha chú dạ rồi dành sức khỏe nha cô dạ rồi thôi vậy phước xin kính chào nha và hẹn gặp dạ, lại dạ cảm ơn mấy cô nha cô năm cũng tại vì ờ, ờ, mà quanh đó cũng cảm ơn mấy cháu nhiều lắm là tại vì ổn lại là kìa mấy mấy cháu thiệt á tại vì nó nợ ngay hồi nãy ngồi đây nè là có mấy đứa cháu đó, nó nói nó nói trời mợ đâu có biết cái vụ đó đâu tụi con biết thì tụi con nhắn giùm bà mợ chứ bà mợ không biết dạ. thì thí dụ như ấy thì bà mợ đây bà mợ biết là vậy đó thôi chứ còn vấn đề nhắn tin đồ này kia bà mợ không biết dạ. <laughs> nó nào ngay vậy đó thôi ờ, vậy rồi, là cũng sao? cảm ơn mấy cháu nhiều dạ. giúp đỡ cho cô quanh đầu kế bên đây con mới đang đi sẹt qua bên đây thấy à. Ờ. thôi gãy gần kế bên thấy có, có định vị sợt lên thấy gần à, quá quẹo qua trước dạ không dành sức khỏe nha cô dạ vậy là ngày mai là phải đi khám bệnh đó dạ. hai cô quanh ở cô khám bệnh đi rồi về khỏe khỏe đi con mua mấy sữa anh xua lại uống là khỏe lại lẹ lắm dạ. nhiều khi khỏe lại là đi cời cời luôn <laughs> rồi giờ phước chào cô chú dạ, anh chị nha cảm ơn chú dạ còn nha cái này là dân